Xuất tinh sớm có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng không? Xuất tinh sớm chưa phải là bệnh, nhưng những ảnh hưởng của triệu chứng này là rất lớn tới tâm sinh lý của nam giới. Liệu rằng xuất tinh sớm có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng không? Có phải do tinh trùng yếu không? Đi tìm lời giải cho vấn đề này trong video sau đây. Để trả lời xuất tinh sớm có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng hay không, chúng tôi xin được chia thành từng trường hợp cụ thể như sau. Nếu xuất tinh sớm chủ yếu do tâm lý, thói quen thủ dâm quá nhiều, căng thẳng, hồi hộp, thì xuất tinh sớm hoàn toàn không ảnh hưởng đến tinh trùng. Nếu xuất tinh sớm do chế độ ăn uống thiếu chất, sinh hoạt không điều độ, uống nhiều rượu bia, thuốc lá, thì chất lượng tinh bình bị ảnh hưởng theo. Tinh trùng không được nuôi dưỡng, sinh sản sẽ dẫn đến yếu dần đi, dị tật, bất động thậm chí chết đi. Đặc biệt rượu bia, thuốc lá là nguyên nhân khiến tinh trùng chết đi, nếu xuất tinh sớm do cấu trúc dương vật khác lạ, viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn, tắc ống dẫn tinh, dẫn đến xuất tinh sớm thì cực kỳ nguy hiểm, Tinh trùng không thể sản sinh, di chuyển được, chất lượng kém dẫn đến vô sinh hiếm muộn. Điều kiện tiên quyết quyết định quá trình thụ thai thành công chính là tinh trùng gặp được trứng và làm tổ. Tuy nhiên để tinh trùng gặp được trứng cần phải di chuyển quãng thời gian dài, trong môi trường âm đạo khắc nghiệt, đòi hỏi tinh trùng phải khỏe, nhanh nhẹn. Tóm lại, xuất tinh sớm ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng sinh sản của nam giới, nam giới cần phải chú ý phát hiện và điều trị sớm kịp thời, để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.